Hello, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại cùng với chị Hiên ở trong buổi phát trực tiếp buổi tối ngày hôm nay. Không biết là bây giờ thì các bạn đã có thể lên và xem phần phát trực tiếp trong buổi tối ngày hôm nay cùng với chị chưa? Nhưng mà hiện tại thì chị đã đang có mặt ở đây cùng với chúng mình rồi. Thế nên nếu như các em đã có mặt ở trong phần phát trực tiếp này rồi thì hãy gửi lời chào tới chị để chị biết nhé, được không nào? À, các bạn thân mến, các bạn đang nhìn thấy ở đây là một cái bộ tài liệu mà học văn chị Hiên đang cùng với nhau làm lại, làm mới lại toàn bộ tài liệu. Bởi vì ở thời điểm hiện tại thì cũng thấy là tài liệu của bên học văn chị Hiên cũng bị dò dỉ sang rất là nhiều những cái group khác nhau rồi. Thế nên là ở cái thời điểm này là cái thời điểm mà học văn chị Hiên đang trọng tâm để có thể làm lại những cái phần tài liệu uh, mới mẻ hơn, hay ho hơn, đầy đủ hơn uh, để phục vụ cho những cái khóa học sắp tới và đặc biệt là cái khóa học cuối cùng diễn ra vào tháng 6 năm nay dành cho các bạn 2K4. Khóa học đặc biệt nhất trong năm mang tựa đề là khóa học gì ạ? À đó là khóa học chạy văn cùng với chị Hiên 10 ngày cuối đúng không ạ? à khóa học chạy văn cùng với chị Hiên. Đó thế nên là không biết là bây giờ thì có bạn nào đang mong chờ cái khóa học 10 ngày hay không. Sắp tới thì chúng ta sẽ có cái thời điểm vàng để đăng ký cái khóa học này với mức học phí cực kỳ ưu đãi dành cho 100 bạn đầu tiên. Thế nên là nếu như bạn nào đang quan tâm thì cái khóa học này thì cũng chú ý ra vào fanpage thường xuyên một chút nhá. Bởi vì năm nay thì cái bộ ấn phẩm tặng cho cái khóa học này cực kỳ xịn. Và đương nhiên là về cái chất lượng khóa học thì vẫn sẽ các như như các năm trước vẫn sẽ đỉnh như các năm trước thôi. Vẫn sẽ học đến khoảng 2 3 giờ sáng thôi. Đấy thế nên là cũng mong chờ nhau lắm ở trong cái khóa học 10 ngày cuối này. <laughs> nhá các em nhá. Rồi đồng ý. Còn ngày hôm nay thì chị đang có mặt ở đây cùng với các bạn trong một cái tác phẩm mà có lẽ đây là một trong số những cái tác phẩm mà đã để lại ấn tượng cho rất là nhiều bạn đúng không ạ đây là một trong số những cái tác phẩm đã để lại ấn tượng cho rất nhiều bạn có thể là có các em bởi vì các bạn thường nói với chị là chị ơi em cực kỳ thích học cái tác phẩm này luôn bởi vì em thấy nó hay mà em thấy kiểu em đọc nó vào ấy em nhớ được luôn ấy đấy kiểu kiểu thế nói chung là cứ như thế là là những cái tín hiệu vui rồi chỉ cần các bạn nói như thế thôi là đã đã là tín hiệu vui rồi <laughs> được không ạ? Chỉ cần các bạn nói như thế thôi thì đã là tín hiệu vui rồi nhá. Thì ngày hôm nay chị rất muốn có thể chia sẻ cùng với các bạn về à, một cái nhân vật trong cái tác phẩm này. Đó là nhân vật chính ở trong cái phân đoạn ở Hồng Ngài. Được không ạ? Tác phẩm mang tựa đề là Vợ chồng A Phủ của nhà văn Tô Hoài. Các em ơi, nào, các bạn ơi, chúng mình sẽ cùng với nhau bắt đầu nhé. Sẵn sàng chưa? Chúng mình ơi! Rồi, sắp mở đăng ký khóa học 10 ngày rồi, không cần phải đợi lâu nữa đâu, cứ bình tĩnh, được chưa nào? <laughs> cái khóa học đấy học mệt thế mà sao các bạn thích thế nhỏ? Toàn học đến kiểu tầm 2-3 giờ sáng, 1-2-3 giờ sáng mà kiểu các bạn vẫn hào hứng vô cùng luôn đấy, chị không hiểu tại sao mà các bạn thích cái khóa học đấy như thế. <laughs> Ừ. Rồi, đồng ý, đồng ý Các em ơi, bây giờ quay trở lại đây chút xíu nha Quay trở lại đây chút xíu Quay trở lại đây chút xíu nha Chúng mình sẽ cùng bắt đầu nhé Nhà văn Tô Hoài thì đã từng tâm sự rằng là Mảnh đất và con người miền Tây đã để thương để nhớ cho tôi nhiều quá Đúng không ạ? Hay là nói như nhà thơ Chế Lan Viên thì rằng là Nhớ bản xương răng nhớ đèo mây phù nơi nào qua lòng lại chẳng yêu thương khi ta ở chỉ là nơi đất ở khi ta đi đất đã hóa tâm hồn và các em ơi có một mảnh đất đã hóa tâm hồn trong trái tim của nhà văn tô hoài đấy và mảnh đất ấy chính là nơi dẻo cao tây bắc mà tên gọi tô hoài đã đặt tên cho cái mảnh đất này đó là mảnh đất hồng ngài và sau đó là phiền xa, đúng không ạ? Chúng ta sẽ cùng với nhau đến với cái mảnh đất này để cùng lắng nghe câu chuyện về những con người lao động ở nơi đây để biết được là cuộc sống của họ đã trải qua những điều gì trong những năm tháng ấy, những cái năm tháng trước cách mạng và để chúng ta cùng với nhau tìm hiểu và khám phá vẻ đẹp ẩn sâu trong những con người lao động này để một lần nữa tự nhắc nhở chính mình rằng cuộc đời này dẫu rằng có phải đối mặt với biết bao nhiêu những cái nỗi sợ hãi đi chăng nữa thì chúng ta cũng sẽ có đủ sức mạnh để vượt qua bởi vì sâu thẳm trong tâm hồn của mỗi người ấy mà chính là cái sức sống tiềm tàng giống như là một cái ngọn lửa tưởng rằng đã lụi tàn thế mà chỉ cần có một cơn gió thoảng qua là ngay lập tức sẽ trở thành một cái gì ạ một cái ngọn lửa đang cháy lớn đó chính là sức sống tiềm tàng đấy và ngày hôm nay chúng ta cùng với nhau nhìn nhận lại về nhân vật một trong những cái nhân vật rất tiêu biểu trong tác phẩm Vợ chồng A Phủ của nhà văn Tô Hoài đặc biệt trong cái phân đoạn đầu mà chúng mình được học đó là Mị, được không ạ? Để Mị nói cho mà nghe nhá <laughs> Nhờ, chúng mình vẫn kiểu hay nói với nhau thế mà để Mị nói cho mà nghe nhá Được không? Ok không? Nhá, để Mị nói cho mà nghe nhá được không nào? Bây giờ thì ngồi ở đây để chị Hiên nói cho mà nghe, kể cho chúng mình nghe về cuộc đời của Mị nhá. Về đơn giản ý thì các bạn chỉ nghĩ rằng đây là một câu chuyện mà chị đang chia sẻ cùng với các bạn. Và hãy ghi nhớ nó bằng tất cả những cái xúc cảm đơn thuần của các bạn chứ đừng tự ép mình vào một cái gì cả. Bởi vì chị nghĩ rằng là chỉ khi nào các bạn cùng vui, cùng buồn, chỉ khi nào các bạn cùng uất ức, cùng cảm thấy sợ hãi, cùng cảm thấy bùng nổ thì đó mới là khi các bạn thực sự cảm nhận được khi các bạn thực sự đang sống trong nhân vật mà khi các bạn đã sống trong nhân vật rồi thì chị tin chắc rằng là cái việc học về nhân vật đó sẽ trở nên đơn giản hơn rất nhiều được không ạ thế thì ngay bây giờ chị em mình sẽ cùng với nhau tìm hiểu nhé có lẽ là các bạn đều đã ghi nhớ cái câu chuyện này rồi nhưng mà chị sẽ có một cái cách chia sẻ khác với các bạn về về cái nhân vật này dựa theo cái cốt truyện cốt truyện thì các bạn nhớ rồi đúng không được không ạ cốt truyện về vợ chồng a phủ chúng mình đã nhớ chưa Cốt truyện về vợ chồng A Phủ chúng mình đã nhớ chưa? Rồi ok, về Việt Bắc, về Người lái đò sông Đà, về tất cả những cái tác phẩm khác chị đều sẽ có thể quay trở lại cùng với các bạn. Nên là các em cứ yên tâm bây giờ các bạn tập trung ở đây đã. Chị đang nói về nhân vật Mị mà, được không ạ? À? Các em đều đã nhớ được cái cốt truyện và nắm được toàn bộ những cái sự kiện xảy ra trong vợ chồng A Phủ đặc biệt với phân đoạn đầu tiên này rồi phải không ạ? Chúng mình ơi, chúng mình nhớ chưa ạ? Chúng mình nhớ chưa nào? Chúng mình nhớ chưa nhỉ? Các bạn đã nhớ chưa nhỉ? Hãy nhớ giúp chị này, việc đọc văn bản là cực kỳ quan trọng. Đừng có coi thường việc đọc văn bản nhé, bởi vì nếu như các bạn không đọc văn bản ấy, các bạn sẽ cảm thấy tự ti vô cùng. Bởi vì về cơ bản giống như kiểu chúng mình không hiểu rõ một cái gì đấy. Mà thường chúng mình không hiểu rõ một cái gì đấy thì chúng mình sợ là điều đương nhiên mà. Được không nào? Nếu chúng mình không hiểu một cái gì đấy thì chúng mình sợ là điều đương nhiên và chúng mình chỉ lo sợ vì những điều chúng mình không biết thôi. Chứ còn những cái gì mà các bạn biết thì có bao giờ các bạn lo sợ đâu, đúng không? Thế nên là chắc chắn các bạn phải đọc văn bản và thậm chí các bạn phải đọc đến 3, 4, 5 lần để chúng ta có thể nhớ được những cái chi tiết đắt, có thể ghi nhớ được những cái từ ngữ đắt, có thể ghi nhớ được những cái phân đoạn đắt. Và từ cái như thế thì chị tin là các em sẽ yên tâm hơn. Được không ạ? Chị tin chắc là các em sẽ yên tâm hơn về cái việc học những cái văn bản của mình. Hãy chú ý giúp cho chị cái đấy rồi đồng ý nhá. Vậy là ở đây các bạn đều phản hồi lại cho chị là các bạn đều đã nắm được khá là rõ về cốt truyện của vợ chồng A Phủ, đặc biệt là cái phần đầu ở Hồng Ngài chúng ta tìm hiểu cùng với nhau rồi, đúng không ạ? Bây giờ chị sẽ bắt đầu vào phần chia sẻ của mình luôn nhé. Bởi vì nếu như các bạn chưa nhớ ấy, thì có thể là chị sẽ nhắc lại về những cái chi tiết chính, nhưng nếu các bạn đã nhớ rồi thì thôi, chúng mình sẽ cùng với nhau đề cập luôn nha hãy tương tác với chị nhiều hơn bằng cách là uh, comment nhiều hơn đặt ra những cái câu hỏi nhiều hơn để chị có thể chia sẻ với các bạn nhiều hơn trong cái giai đoạn này không còn nhiều thời gian nữa rồi phải không ạ không còn nhiều thời gian nữa rồi nhá rồi ok bây giờ thì chúng mình sẽ cùng với nhau bắt đầu các bạn thân mến, khi chúng ta tìm hiểu về một nhân vật thì bao giờ chúng ta cũng phải khoa học một chút. Chúng mình cùng với nhau vào Facebook của Mỹ cái nhở <laughs> để xem trước tiên là phải nhìn cái profile của của mị đã chứ đúng không giống như kiểu bây giờ tìm một ai ấy, hay bắt đầu kiểu có cảm tình với một ai ấy, thì cái điều đầu tiên mình phải tìm bây giờ là mình phải tìm được ra facebook của người ta Thế xong rồi mình xem những cái thông tin người ta đặt để ở trên đầu ấy Để xem là những cái thông tin chính là tuổi bao nhiêu này Rồi à, à, xem cái avatar xem có xinh hay không này rồi thì xem là đến từ đâu này Kiểu kiểu thế đúng không <laughs> Chị đùa một chút xíu thôi Nhưng mà các em hãy ghi nhớ giúp chị nhé Khi mà chúng mình tìm hiểu về một nhân vật Thì bao giờ các bạn cũng phải nắm được trước tiên Là những cái thông tin chung về cái nhân vật đó đã Thì các bạn ơi Đây sẽ là những cái thông tin chung về nhân vật Mỹ Nhưng mà trước tiên chúng mình sẽ cùng với nhau tìm hiểu Về cách giới thiệu nhân vật này đã các em có thể thấy rằng nếu như nhà văn Nam Cao đã từng để cho nhân vật của mình giống như kiểu là ngật ngưỡng bước ra từ trang sách. Đúng không ạ? Với một cái cơn say chính choáng và cái tiếng chửi, chửi trời, chửi đời, chửi những ai không chửi nhau với hắn, chửi cái đứa chết mẹ nào đã đẻ ra hắn. Đúng không ạ? Thì chúng ta có thể thấy rằng là giống như kiểu là Nam Cao giới thiệu về nhân vật của mình mà để quăng nhân vật của mình ở trên trang sách ấy. Kiểu kiểu thế ấy đúng không? Hay là ví dụ nhà văn uh, Kim Lân thì lại để cho nhân vật của mình xuất hiện với cái tiếng ho hùng hắng, giống như là hình ảnh của bà cụ Tứ chẳng hạn, đúng không ạ? Thì ở đây chúng ta có thể thấy rằng là nhà văn Tô Hoài cũng đã lựa chọn một cái cách để cho nhân vật của mình xuất hiện một cách cực kỳ cực kỳ là cuốn hút bạn đọc bằng một cái đoạn văn trữ tình ngoại đề rằng là Ai ở xa về có dịp vào nhà thống lý bá cha Thường trông thấy có một cô con gái ngồi quay sợi gai bên tảng đá trước cửa cạnh tàu ngựa Lúc nào cũng vậy, dù quay sợi thái cỏ ngựa dệt vài chè cùi hay đi cõng nước ở khe suối lên, cô ấy cũng cúi mặt, mặt buồn rười rượi. Các bạn ơi! Hãy chú ý giúp chị nhé Có một cái đoạn văn mà tưởng chừng như là nó không có liên quan gì mới đến cái phần phía sau cả một cái đoạn văn chữ tình ngoại đề đúng không ạ? Thì các bạn có thể thấy rằng có rất nhiều hình ảnh ở đây mà chúng ta có thể ghi nhớ. Chị có để ở đây ạ à, là cái đoạn văn đó đây. Ok chưa nào? Và đương nhiên sẽ có rất nhiều những cái thứ mà chúng mình cần phải ghi nhớ ở đây. Trước tiên nhé, đó là hình ảnh của một cô gái đang trong cái công việc lao động của mình đó là ngồi quay sợi gai. Các em ơi, một cái cô gái trẻ mà lại làm một cái công việc là ngồi quay sợi gai á chúng ta tưởng tượng giống như là một cái hình dung về cuộc đời của con người hình như chỉ đang quẩn quanh trong những cái gì ạ quẩn quanh như chính những cái vòng quay sợi gai ấy đúng không ạ cứ chậm chậm chậm chậm chậm chậm như vậy quẩn quanh giống như những cái vòng quay sợi gai này Thế rồi hình ảnh tiếp theo lại là một cái hình ảnh tảng đá. Đó có phải là tảng đá của số phận đang đè nặng lên cuộc đời của con người chăng? Và đặc biệt là gì ạ? Tàu ngựa À, một cái hình ảnh để cho chúng ta gợi mở về số phận của cô gái này à? Phải không nào? Một cái cô con gái tuổi đời còn trẻ trung như thế sao lại dường như đang tan nhòa vào những vật vô tri tại sao lại để cho xuất hiện bên cạnh nào là một cái vòng quay sợi những cái vòng quay sợi gai nào là tảng đá nào là tàu ngựa những cái hình ảnh vừa quần quanh vừa nặng nề và dường như đang gì ạ à? à dường như là đang khiến cho chúng ta có những cái mường tượng đầu tiên về cái sự đối lập một con người trẻ trung thế sao lại dường như đang tan nhòa vào những vật vô tri và hình ảnh đó chưa dừng lại ở đấy chúng ta còn thấy rằng chúng ta nhìn nhận được cái cảm xúc từ chính cô con gái này trong những cái công việc mà cô ấy phải làm là một cái vòng luẩn quần đó là quay sợi là thái cỏ ngựa là dệt vải là chè cùi là cọng nước làm bao nhiêu việc như thế mà lúc nào cũng chỉ cúi mặt và mặt buồn rười rượi. Các em ơi, một cái một cái cảm xúc mà dường như khiến cho chúng ta đang mường tượng ra là hình như con người này đang gì ạ? À đang có những cái ẩn ức đang có những cái gì đó mà chúng ta phải đi sâu tìm hiểu bởi vì rõ ràng là cái hình dung trước mặt bạn đọc là một cô gái còn tuổi đời còn rất trẻ Thế mà tại sao hình ảnh thì lại được đặt bên cạnh những cái vật vô tri Vừa gợi ra sự quần quanh và nặng nề Bên cạnh đó cái cảm xúc bộc lộ khi làm những cái công việc Thì lại là lúc nào cũng buồn Lúc nào cũng cúi mặt đầy tự ti Và dường như đang vô cảm trước tất cả mọi điều như thế Đúng không ạ? À? cúi mặt và mặt buồn rười rượi dường như ấy là một cái cuộc đời đầy ẩn ức để cho chúng ta gì nhở à để cho chúng ta tò mò và chúng ta muốn đi tìm hiểu được không ạ? À? Và các bạn ơi, với cái cách mở đầu câu chuyện của mình, giới thiệu về nhân vật của mình thì rõ ràng Tô Hoài đã cực kỳ thành công để ít nhất bạn đọc giống như chúng ta cũng bắt đầu đặt ra những cái câu hỏi trong đầu về việc là cô gái ấy là ai thế nhở? Và tại sao cuộc đời và tại sao những cái thứ xuất hiện xung quanh cô gái này ở ngay trong cái phần đầu này lại là những cái thứ nó kỳ lạ như thế? Vì sao người ta lại buồn? thế là chúng ta bắt đầu có những cái sự tò mò và thú vị chúng ta bắt đầu men theo cái đó và chúng ta đi tìm hiểu và rồi chúng ta phát hiện ra à đó là mị là con dâu nhà thống lý bá cha đấy và nghe đến đấy rồi thì chúng ta lại càng bất ngờ là bởi vì Ai cũng biết rằng là nhà thống lý Pá Cha là nhà địa chủ Mà đã là nhà địa chủ còn giàu nhất cái vùng Hồng Ngài đấy nữa Nhiều bạc, nhiều nương, nhiều thuốc phiện nhất làng Thế thì làm con dâu nhà thống lý Pá Cha phải sung sướng lắm chứ Sao cô gái ấy lại buồn? Sao cô gái ấy lại cứ phải gì ạ? Lao động quần quật như thế nhở? Làm hết công việc này đến công việc khác mà đặc biệt là lúc nào cũng chỉ giữ một cái thái độ duy nhất như thế. Và các bạn ơi, chúng mình bắt đầu băn khoăn, chúng mình bắt đầu tò mò Và từ những cái băn khoăn và tò mò như thế Chúng ta quyết tâm phải đi đến tận cùng để tìm hiểu về cô gái vô cùng vô cùng đặc biệt của mảnh đất Tây Bắc này Được không ạ? Chúng mình ơi, hiểu không? Về phần đầu tiên, khi chị nói về cái cách giới thiệu của nhân vật Mỹ, được không ạ? Chị cảm ơn các bạn nhé, bởi vì các bạn đang phản hồi rất là tốt cho chị luôn ấy. rồi ờ, có bạn nào đây là lần đầu tiên, <laughs> có bạn nào đây là lần đầu tiên xem chị phát trực tiếp không? À, bây giờ mà biết đến chị Hiên thì hơi muộn nhỏ đúng không? Bây giờ mà mới biết đến chị Hiên thì hơi muộn nhỏ <laughs> Rồi, đồng ý. Các bạn ơi, nào, Chị đang nhận được những cái phản hồi rất là tốt từ các bạn Trời ơi quá trời là tim luôn này Thả nhiều tim cho chị quá rồi chúng mình ơi, rất vui. Cảm ơn các bạn rất nhiều bởi vì đã đã đã gọi là động viên chị nhá. Mặc dù bây giờ thì cũng khá là muộn rồi thế nhưng mà vẫn còn rất là khá là đông các bạn đang ở đây cùng với chị. Đúng không ạ? Nói chung là cứ bình tĩnh, đâu khắc có đó. Chị biết là các em còn thắc mắc nhiều phần kiến thức lắm. Thế nhưng mà phải từ từ thì chị mới chia sẻ được chứ, đúng không? Phải từ từ thì chị mới chia sẻ được chứ Ok không? <laughs> À có rất nhiều bạn lần đầu đây này À thế á, trời ơi Lần đầu luôn à Thế à À em xem chị lâu lắm rồi đó ạ <laughs> Ok nhá, rồi Thế đã được lên fan cứng chưa? Hả? Thế đã được lên fan cứng chưa? Mà bảo xem chị lâu lắm rồi À em mê giọng của chị lắm luôn á Trời ơi xịn thế <laughs> Thả tim với chị nhá Tác bạn bè vào cái phần phát trực tiếp này bởi vì trong thời gian sắp tới chị sẽ còn phát trực tiếp nhiều lắm. Được không nào? Chị sẽ còn phát trực tiếp nhiều lắm Thế nên là tác những người bạn của mình vào Tránh cái trường hợp chúng nó phát hiện ra Là chị là là gì Học chị Hiên một mình mà không cho tao biết với Kiểu kiểu thế Là đến lúc đấy là mệt lắm đây <laughs> Ok Rồi các bạn ơi, bây giờ chúng mình sẽ cùng tìm hiểu ý tiếp theo nhé. Vậy thì các bạn có thể thấy rằng là khi mà tìm hiểu về nhân vật Mỹ thì cái đầu tiên mà chị đưa ra cùng với chúng mình đó là ấn tượng ban đầu về nhân vật này hay nói cách khác chính là cách giới thiệu nhân vật của nhà văn Tô Hoài. Được không ạ? Bây giờ chúng mình sẽ cùng đến với ý tiếp theo đó chính là nguồn gốc lai lịch hay nói cách khác là những cái thông tin chung, một cái profile của gì ạ? À? à, của nhân vật Mỹ được không nào? Ok chưa ạ? Hương Giang ơi, ngày mai sẽ hoàn thành chấm bài nên là em cứ bình tĩnh nhá. Các bạn ở trong lớp nghị luận xã hội đang hỏi là chấm bài xong chưa? À mẹ em cũng xem chị luôn á. <laughs> Thật á, mẹ em xem gì chị? Trời ơi. À, ok, chị ơi, phần tiềm tàng này có ra ở phần nghị luận câu 2 phần 2 không? Ô, hoàn toàn có thể chứ em. Hoàn toàn có thể chứ. Bởi vì là đây là một trong những cái tác phẩm cực kỳ đáng chú ý của năm nay mà, đúng không ạ? thế nên hoàn toàn có thể cho vào mà nên là chị nghĩ là chúng mình cũng phải coi trọng một chút xíu thật ra thì tác phẩm nào thì cũng phải coi trọng thôi nên là cố gắng học kỹ từng phần chúng mình được chia sẻ và trau dồi nhá ok không rồi nào bây giờ quay trở lại đây giúp cho chị này chúng ta có thông tin chung về nhân vật mị qua lời kể của nhà văn tô hoài thì Mị là một người con gái của dân tộc Hờ Mông hay còn gọi là dân tộc mèo ấy, đúng không ạ? Là một cô gái trẻ trung này, xinh đẹp này, có nói chung là lại còn có tài năng này và tài năng của Mị là thổi lá hay như thổi sáo. Chỉ cần gì ạ? À chỉ cần đặt một chiếc lá trên môi thôi là đã có thể cất lên những cái bản tình ca tha thiết và có lẽ cũng chính bởi cái điều này mà có rất là nhiều những chàng trai ngày đêm đi theo Mỹ từ núi này sang núi khác. Được không ạ? Có thể thấy rằng là với những cái gì mà chị chia sẻ vừa rồi, các bạn sẽ thấy Mị là một cô gái đang ở độ tuổi trẻ trung sôi nổi. Là một cô gái mang trong mình một cái tâm hồn, nội tâm rất là phong phú. Yêu cuộc sống này vô cùng, khát khao cuộc sống này vô cùng phải không ạ? Và cũng chính bởi điều này mà trái tim của mỹ cũng đã từng hồi hộp trước âm thanh hò hẹn của tình yêu. Và mỹ cũng đang có một tình yêu đẹp đấy chứ, phải không ạ? Thế nhưng mà các bạn ơi, chúng ta có thể thấy nhà văn Tô Hoài cũng đã rất là tức là bằng cái quá trình trong cái chuyến đi thực tế của mình ở đó sống sinh hoạt cùng với đồng bào các dân tộc miền núi cao tây bắc và hiểu được những cái phong tục tập quán ở đây thì tô hoài đã đưa nó vào trong những cái trang văn của mình để dường như nhá cái cách mà tô hoài kể chuyện chúng ta thấy được cái hơi thở của miền núi chúng ta được thấy được cái tính khẩu ngữ và dường như chúng ta không nghĩ rằng là Tô Hoài, một cái nhà văn của Hà Nội lại có thể viết về Tây Bắc kể những cái câu chuyện về Tây Bắc nó hay ho đến như thế, có duyên, nó duyên dáng đến như thế, đúng không ạ? Thì Tô Hoài có đề cập đến một cái câu rất là nhỏ thôi. Thế nhưng mà từ cái câu đó thì chúng ta có thể thấy rằng là ừ, quả thật phải nói rằng là gì nhở? À, có thể thấy rằng là Tô Hoài là một cái nhà văn cực kỳ tinh tế để cho chúng ta thấy Mị là một cô gái được rất nhiều những chàng trai theo đuổi bởi cái nhan sắc và tài năng của mình. Mị giống như là một cái bông hoa của núi rừng Tây Bắc Mang một cái vẻ đẹp đúng không ạ? Chúng ta có thể thấy rằng là Tô Hoài có viết là Trai đến đứng nhẵn cả chân vách đầu buồng mị nằm Đó các em ơi Hãy chú ý giúp cho chị nhá Với tất cả những cái gì Mị có như thế Thì tương lai của Mị phải hứa hẹn những điều tốt lành chứ phải không ạ? Tương lai của Mị phải hứa hẹn những điều tốt lành và tươi sáng chứ. Mị có giống như chàng đâu Vừa là dân ngụ cư này Vừa xấu xí này Vừa công việc bấp bênh không ổn định này Lại còn hơi dở tính Có tệt lầm bẩm một mình Vừa đi vừa ngẩng mặt lên trời cười hình hạch nữa Đã thế lại còn xấu xí và thô cạch Chỉ được coi là sự đẽo gọt sơ sài của tạo hóa nữa Thế thì chàng mới ế vợ chứ còn mị thì mị với tất cả những cái điều như thế thì tương lai của mị phải tươi sáng chứ, đúng không? Với tất cả những cái gì mị có về nhan sắc, về tài năng, về tâm hồn thì chúng ta có thể thấy rằng là gì nhở? À rõ ràng là là Mị phải được đón nhận những cái điều tốt đẹp ở trong cuộc đời này chứ. Thế nhưng mà các bạn ơi, nếu như mà những cái điều đó nó xảy ra suôn sẻ như thế Thì có lẽ sẽ không có câu chuyện vợ chồng A Phủ đâu Đúng không ạ? Sẽ không có câu chuyện mang tựa đề vợ chồng A Phủ của nhà văn Tô Hoài đâu chúng mình ạ Và có một cái biến cố đã xảy ra Biến cố đó được bắt nguồn từ một cái món nợ truyền kiếp, một cái món nợ tiền kiếp của cha mẹ Mị từ ngày mới lấy nhau để lại. Thì cha mẹ Mị cái thời mới lấy nhau á không có tiền. Thế nên đã vay của nhà thống lý bá cha một cái khoản tiền được không ạ? À? Thế nhưng mà trả từ ngày đó đến tận bây giờ Đến khi mà mẹ của Mỹ đã chết đi rồi mà vẫn còn chưa hết nợ và chính bởi cái món nợ truyền kiếp ấy, món nợ tiền kiếp ấy mà đã dẫn tới cái bi kịch trong cuộc đời của nhân vật này. Và bi kịch ấy được gọi tên là thân phận làm dâu gạt nợ. Các bạn nhá, hãy chú ý giúp cho chị được không nào? Chỉ vì một món nợ truyền kiếp, đúng là truyền kiếp thật bởi vì mẹ mị đã mất rồi. Món nợ truyền kiếp, món nợ tiền kiếp, đúng không ạ? mà Mỹ bây giờ đã trở thành một cái món hàng cho nhà, một cái món hàng được đem ra để bán cho nhà thống lý để gạt đi một cái số nợ của gia đình nhà Mỹ với cả nhà thống lý bá Cha. Được không nào? Các bạn hãy chú ý giúp cho chị nha. Đó chính là cái biến cố. Biến cố luôn luôn gì ạ các bạn có thể thấy rằng là chúng mình vẫn thường nói với nhau ấy là điều quan trọng không phải là những gì xảy ra với cuộc sống của bạn mà là cách bạn nhìn vào những biến cố đó và rõ ràng là cái biến cố này xảy ra đã giúp cho chúng ta nhìn thấu sức mạnh của một con người biến cố này xảy ra đã giúp cho chúng ta nhìn thấy được những cái vẻ đẹp ẩn sâu trong cái hình hài của một cô con gái tưởng rằng là yếu đuối thế nhưng mà chúng ta có thể thấy rằng bản lĩnh của mỹ sức sống của Mỹ là những thứ vẫn sống, vẫn ẩn khuất chỉ là nó đang ẩn khuất rất sâu ở trong lòng của Mỹ và đợi chờ một cái cơ hội thích hợp để bùng cháy mà thôi. Đúng không ạ? Bắt đầu nói về cái cuộc đời của Mỹ khi mà trở thành cô con dâu gạt nợ nhá. Các bạn có thể chú ý là bản thân Mỹ ấy là bị lừa một cách trắng trợn luôn á, đúng không? Tại sao lại nói rằng là Mỹ bị lừa một cách trắng trợn luôn? cái thằng A Sử ấy đúng không ạ? Nó biết được người yêu của Mỹ là có đeo nhẫn ở cái ngón tay. Thế là bắt đầu nó mới dựa vào một cái thật ra thì ban đầu nó là một cái phong tục rất là đẹp của người miền núi, đó là cái tục bắt vợ, đúng không ạ? Thế nhưng mà nó đã dựa vào cái đấy để nó lừa Mỹ trắng trợn và đêm hôm đấy thì Mỹ tưởng rằng đó là người yêu của mình Mỹ đã nhấc cái tấm vách ra Và để rồi nó đã lấy bao tải nó chụp Mỹ và bắt Mỹ về cúng trình ma nhà nó Đến khi mà Mỹ tỉnh lại ấy thì mọi thứ đã xong xuôi cả rồi Và trong suy nghĩ của những người đàn bà con gái ở Hồng Ngài ấy, Thì họ luôn luôn hiểu rằng là À nếu như mà đã bị bắt về cúng trình ma nhà người ta rồi Thì cả cuộc đời này sẽ chỉ là một cái người đàn bà đi theo đuôi con ngựa của chồng thôi Và có chết cũng sẽ là con ma của cái nhà này đó là lý do giải thích cho vì sao mà rất là nhiều những cái người đàn bà con gái trong nhà thống lý bá cha có cả bị phải làm rất nhiều những cái công việc khác nhau đi lên nương rất là xa đúng không ạ làm cực kỳ nhiều những cái công việc khác nhau thế nhưng họ vẫn không bỏ trốn là vì như thế bởi vì là bản thân họ hiểu được cái việc là đã bị bắt và đem về cúng chỉnh ma rồi thì cả cuộc đời của họ sẽ gắn bó và họ sẽ chết ở đấy thôi cả cuộc đời sẽ đi theo đuôi con ngựa của chồng thôi ok chưa nào thế nên chúng ta có thể thấy rằng là cái sức mạnh của thần quyền nó đáng sợ đến mức như thế nào nó còn đáng sợ hơn cả cường quyền và bạo quyền nữa cơ được không ạ? Nó trói buộc tâm hồn của con người, nó trói buộc suy nghĩ của con người và họ không thể nào thoát ra được khỏi cái đấy và bản thân Mỹ cũng là một cái cô gái như thế. Được không nào? Các bạn hãy chú ý giúp cho chị nhé. Thì ở đây chúng ta có thể thấy nếu như nói về cái cuộc đời của Mỹ khi mà về làm con dâu nhà thống lý Bá Cha ấy, thì sẽ có hai cái ý chính để nói. Một là gì nhở? Làm việc như một cái máy hay nói cách khác là bị bóc lột sức lao động đến cạn kiệt phải không ạ và cái thứ hai là bị trà đạp về tinh thần đầy đọa về tinh thần nó được thể hiện cực kỳ rõ qua cái căn buồng của mị nằm các bạn nhé nó được thể hiện cực kỳ rõ qua căn buồng của mị nằm được không nào? Đấy là hai cái ý chính. Vừa bị hành hạ về thể xác, bóc lột sức lao động đến kiệt cùng, mà lại còn bị đầy đọa, vùi dập về tinh thần nữa cơ. Được không nào? Hãy chú ý giúp cho chị nhá. Thì các bạn có thể thấy rằng là Mị khi mà bị trải qua một cái cuộc sống áp bức như thế làm những cái công việc mà ngày này qua ngày khác nào là trẻ củi đi cõng nước rồi đi làm nương đúng không ạ à, ừ, ừ, lúc nào cũng mang bên mình một cái bó sợi đay để tiện tước thành sợi nói chung là làm cứ hết công việc này đến công việc khác và đến cái mức mà mị tưởng như là bây giờ mình cũng là con trâu mình cũng là con ngựa cơ mà mà nhiều khi mị còn nghĩ rằng là nói thật chứ ở cái nhà này thì con trâu con ngựa nhiều khi còn được nghỉ ngơi chứ còn đàn bà con gái nhà này thì làm việc không lúc nào ngơi tay cả ít ra thì chúng nó còn có thời gian buổi đêm để chúng nó uh, gì ạ chúng nó đứng chúng nó nhai lại cỏ chứ còn đàn bà con cái nhà này thì lúc nào cũng làm làm làm làm không khi nào ngơi tay cả được không ạ à? và đấy bản thân mị còn nghĩ như thế cơ mà lúc nào cũng chỉ nhớ đi nhớ lại những cái công việc giống nhau những cái việc làm giống nhau tiếp nhau vẽ ra mỗi năm mỗi mùa mỗi tháng lại làm đi làm lại làm đi làm lại làm đi làm lại thế nhưng các em ơi chị nói thật nhá những cái mệt mỏi về thể xác ấy thì người ta có thể gọi là người ta có thể nghỉ ngơi thì người ta sẽ hết nếu như có được nghỉ ngơi thì người ta sẽ hết còn mà những cái đầy đọa về tinh thần những cái nỗi đau về tinh thần ấy mới là những cái nỗi đau mà khó xóa đi và có thể thấy rằng là gì ạ cái nhân vật này là cái nhân vật cực kỳ khổ tâm bởi vì khi mà bị bắt về nhà thống lý bá cha và trở thành cô con dâu gạt nợ ấy Thì một tháng đầu tiên đêm nào Mỹ cũng khóc Mị còn cầm lá ngón về để xin cha là Quỳ xuống xin cha cho con đi chết Bởi vì con cảm thấy cuộc sống của con ở thời điểm bây giờ Không còn một cái giá trị gì nữa cơ Đúng không ạ? Thế nhưng mà vì thương cha Mị lại chấp nhận quay trở lại cái cuộc sống tăm tối và tủi nhục ấy đúng không ạ? Chúng ta có thể cảm thấy được cái cái một cái hình ảnh mà ngột ngạt nhất. Đó là một cái hình ảnh gây ra ám ảnh cho chúng ta, cho rất nhiều bạn đọc. Khi mà tìm hiểu về cuộc đời của Mỹ ở nhà thống lý Pá Cha ấy, đó là gì biết không? Đó chính là căn buồng của Mỹ nằm. Được không ạ? À? Căn buồng của Mỹ nằm. Hãy chú ý giúp cho chị một cái căn buồng kín mít chỉ với một cái cửa sổ lỗ vuông bằng bàn tay mị cứ ngồi ở đó trông ra lúc nào cũng thấy mờ mờ trăng trắng không biết là sương hay là nắng các bạn ơi các bạn thử tưởng tượng xem được chưa nào các bạn thử tưởng tượng xem Bây giờ mà các bạn ở trong nhà của các bạn đôi khi có hai ba cửa sổ mà nhiều khi các bạn còn cảm thấy ngột ngạt và muốn đi ra ngoài đúng không ạ? Thế mà căn buồng của một cái cô gái đang ở độ tuổi xuân thì trẻ trung và sôi nổi một cái con người đáng sống như thế mà bây giờ phải sống trong một cái căn buồng kín mít. Đáng lẽ cái phòng tân hôn của người ta phải là một cái căn phòng sáng sủa tràn ngập ánh sáng thì mới có thể đón nhận được hạnh phúc chứ. Thế nhưng cái mà chúng ta đang nhìn thấy ở đây không phải là một cái căn buồng, không phải là một cái căn phòng của một cặp vợ chồng mới, mà đây là căn phòng nó giống như là một cái ngôi mộ nổi ấy, giống như là ngục thất trần gian đang giam hãm tâm hồn của con người ấy, chứ không phải là một cái căn phòng để dành cho đôi lứa uyên ương. Đúng không ạ? Và các bạn ơi, đến cái mức mà Mị cứ ở trong đó ngồi và trông ra Chẳng biết thời gian thế nào cũng chẳng biết không gian ra sao và dường như người ta đang lụi tàn bởi gì ạ à? bởi những cái điều đáng sợ ấy đó là cái sự giam hãm và đây cái căn phòng này quả thực là một cái nơi được ví như địa ngục trần gian giam hãm thể xác của mị tâm hồn của mị và cầm cố tuổi xuân và sức sống của nhân vật này chúng ta có thể thấy là cái tác phẩm này ra đời với một cái tiếng nói tố cáo chế độ phong kiến miền núi đã đã gì ạ à? à đã gây ra rất nhiều những cái khổ đau cho con người lao động và phải nói thật chế độ ấy là một cái chế độ thực sự cực kỳ đáng lên án bởi vì nó đã làm cạn khô nhựa sống của con người và nó đã khiến cho con người ta dường như mất đi cái gì ạ à? cái mong muốn được sống mất đi cái khát vọng hạnh phúc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 nhưng mà qua đêm mùa xuân cho đến đêm mùa đông, đó là một cái sự tiếp nối, đó là một cái tia lửa nhỏ báo hiệu về một đám cháy lớn. Được không ạ? À? Đó là một cái tia lửa nhỏ báo hiệu về một đám cháy lớn Nếu như không có đêm mùa xuân Chưa chắc đã có đêm mùa đông để bùng nổ Để cứu sống gì ạ? À? Để cứu sống người khác và cứu sống chính bản thân mình đâu ạ à? được không nào? Thế nên chúng ta có thể thấy rằng là mỗi cái phân đoạn đêm mùa xuân hay đêm mùa đông đều có những cái tác nhân tác động vào nhân vật này để cái sức sống tiềm tàng bùng nổ trong nhân vật. Và cụ thể là như thế nào? Thì chị Hiên sẽ hẹn các bạn ở trong cái phần phát trực tiếp tiếp theo nhé. <laughs> Được không nào? Ok không ạ? Còn ngày hôm nay thì cũng gần 11 giờ rồi. Chị sẽ hẹn các bạn vào một cái buổi phát trực tiếp gần nhất để chị nói về đêm mùa xuân và đêm mùa đông nha. Ngày hôm nay là cứ làm quen giới thiệu cái nhân vật này trước nhở, được không nào? Cảm ơn Tâm Như nhá Không chỉ riêng bạn Tâm Như đâu Mà có rất nhiều các anh chị 2K3 năm vừa rồi Tham gia vào khóa học 10 ngày của chị Và đã đạt được kết quả rất là cao Rất nhiều bạn đạt 9 cộng các bạn ạ Cực kỳ nhiều bạn đạt 9 cộng Thế nên là khóa học 10 ngày vẫn luôn luôn là một cái khóa học gọi là như thế nào nhỉ? Vẫn luôn luôn là một cái khóa học mà được các anh chị uh, lớp 12, các bạn lớp 12 cực kỳ ưu ái. Ờ, sao hết sớm vậy ạ? À? <laughs> Kiểu nghe chưa đã à? Nghe chưa đã hay sao? Nghỉ sớm thế ạ? À? Ô oh. <laughs> Mấy mấy các bạn này kiểu như là lần đầu tiên vào kiểu như là Rất là mong muốn được nghe thêm ấy Kiểu thế kiểu thế ấy. Yên tâm, chị sẽ còn quay trở lại mà Và chị đã nói rồi Trong thời gian này thì chị sẽ cực kỳ chăm chỉ phát trực tiếp cùng với các bạn Nên là các bạn nhớ bật đăng ký fanpage Để nếu như có phát trực tiếp thì chúng mình sẽ nhận được thông báo Để vào xem phần phát trực tiếp cùng với chị nhá Được không nào? Ok không ạ? Em mới vào mà hu hu <laughs> Rồi đồng ý các bạn ơi à, Ngày hôm nay khi nào có khóa học 10 ngày vậy ạ? Sắp rồi, sắp mở đăng ký rồi chị review khóa 10 ngày chị nghĩ là chị không cần phải review nhiều đâu Ngọc Anh ạ em cứ hỏi các anh chị 2k3 là biết thôi chứ không cần phải review nhiều cho khóa này bởi vì chị cũng không nghĩ là mình cần cần phải review nhiều cho khóa này đâu ạ bởi vì về cơ bản là năm nào cũng có khoảng hơn một nghìn bạn khoảng một nghìn bạn học cùng với chị trong khóa học này à, và học toàn học từ khoảng 9 giờ tối đến khoảng 1 2 3 giờ sáng 10 ngày liên tiếp và sau đó thì uh, nói chung là chị nghĩ là không cần phải review nhiều vấn đề là như thế nhá còn lại kết quả thì nói chung là các bạn ấy đều đạt được những cái kết quả siêu bất ngờ siêu khủng khiếp bởi vì là học chăm mà à khóa 10 ngày mãi đỉnh chị ơi <laughs> rồi ok đồng ý nhá à, ờ, Chúng mình ơi Chúng mình sẽ tạm thời dừng lại phần phát trực tiếp ngày hôm nay Hôm nay chị cũng vừa dậy xong một ca Thế là dậy xong ca đấy là lên phát trực tiếp với các bạn luôn đấy chưa đã được nghỉ giây phút nào đâu Thế nên là bây giờ thì chúng mình sẽ dừng lại tại đây nhá Chị sẽ hẹn gặp lại các bạn Ở trong những cái phần phát trực tiếp tiếp theo nhá Được không? Cảm ơn chúng mình vì đã vào lắng nghe chị, ủng hộ chị Được không nào? Hẹn gặp lại các bạn ở trong những phần phát trực tiếp tiếp theo nhá Bye bye, chúc các bạn ngủ ngon nhé Bye bye <laughs> Bye bye nha